Alo, xin chào tất cả các bạn nha Chào mừng các bạn đã quay lại kênh youtube của mình Ở cái này mình sẽ đang những cái khoảnh phát Những cái kỷ niệm của mình trải nghiệm được Ở cuộc sống ở Sài Gòn các bạn Hiện tại thì mình đang sống ở Hồ Chí Minh Và mình sẽ đi quay những cái cảnh đẹp mình đã từng đi tới Để lưu giữ lại kỷ niệm các bạn Thì uh, rất mong các bạn ủng hộ Thì ngày hôm nay mình sẽ đi đến cửa khẩu một bài hôm nay là ngày chủ nhật và hiện tại đang là một giờ ba mươi chiều ba giờ ba mươi nhé đó phía trước là cổng chào tây ninh nè thì hiện tại thì à, cách cửa khẩu một bài nó cũng còn cái cửa khẩu là còn 28 cây các bạn nha dạ. ừ. ở đây nó có một cái cẩm xăng này các bạn đi vào nó để nước xăng trước rồi đây các bạn bây giờ mình sẽ đi ờ, vào đoạn này thử có gì hay không lịch sử suối sâu ân tịnh rồi đây các bạn đây là cái chỗ rẽ đi một bài và tăng khai nè rẽ trái là đi một bài rẽ phải là đi tăng khai bây giờ mình sẽ rẽ trái nha các bạn đây là cái cầu à, cầu hồi Dầu các bạn cầu hồi Dầu 1 nè wow nãy giờ đi được có cầu rồi đẹp à đó đây mình coi lại cái cảnh quá wow. đây này các bạn cảnh nè ở dưới đây là giống cái trường của ta hay là quản lý đường bộ gì đây Tại sao mình thấy chỗ này nó cứ hoang vu quá ha đây các bạn tới ngay chỗ cửa khẩu thì người ta kêu rẽ phải là hướng dành cho xe tải còn không biết đi thẳng là hướng dành cho cái gì ở xong mình không thấy ai đi thẳng hết nhưng mà mình không thấy cái biển cấm các bạn thì ở đây là mình sẽ chắc là mình sẽ chạy qua hướng thẳng á chỗ này thì vẫn còn ờ, người dân các bạn thì người dân ở đây người ta ghi <laughs> cả tiếng Campuchia nữa chứ là để ờ, bán đồ cho những người Campuchia đó họ không ra ờ, tiếng Việt thì họ đọc tiếng Campuchia như nhà nghỉ của bài, hả thấy có những nhà nghỉ đó này không có một chiếc xe máy nào luôn toàn là chủ yếu toàn xe tải không à đó nhờ người dân nè bây giờ mình sẽ đi dạo dạo ủa đây đường cấm hả? đường này cấm rồi cổng quốc tế này đấy mình mình dừng lại tí mình nghỉ xíu rồi ok thì bây giờ mình sẽ đi thẳng tiếp mò bên trong nó cẩm thử nó ra sao nè nó có chữ khẩu này các bạn rồi cái khẩu ở đây đi đâu được đâu dừng lại stop này chắc mình dừng lại đây mình ờ, kiếm đường nữa nè à dạ rồi em cảm ơn đây các bạn đây là cửa khẩu nè chỗ này giống như ờ, người người người dân ở đây mới có thôi người dân ở biên giới mới được qua các bạn thì bây giờ à, mình sẽ đi ờ, cái đường khác nó dọc của biên giới á coi thử chỗ đó như thế nào các bạn cái khu này là cái khu điện cấm nè mình cũng chả biết nó cấm không mà thấy người người dân người ta chạy âm âm tốt liền nó không cho chạy các bạn <laughs> cái đường này nếu nó ra cái khu mà giáp mà nó không cho chạy uh, rồi các bạn thì à, hồi nãy là mình đã quay lại mình xem thử cái cửa khẩu á thì mình không thể vô được cho nên chỉ quay được cái bên ngoài thôi thì à, do đó thì mình phải có hộ chiếu và hoặc là chỉ cần chứng minh nếu như mình có cái địa chỉ thường trú mình ở gần cái khu vực biên giới thì người ta mới cho qua các bạn nên là mình không đi đi được mà nó chia ra thành hai cái đường một là đường xe tải container còn hai là đường dành cho xe máy và những xe bốn bánh thì đi bằng hai con đường khác nhau đó thì à, mình không vào được cho nên là bây giờ mình sẽ đi à, vòng vòng qua những cái cái con đường khác nó dọc của đường biên giới á mình coi thử là cái khu đó nó như thế nào thôi mình đang tìm đường ở đây là cái khu khu vực biên giới này các bạn mình sẽ quay cho bạn xem cái khu này nó có cái gì nha nó đây là thuộc địa phận à, của Việt Nam các bạn thì à, cái hướng biên giới là hướng kia các bạn các bạn thấy gì xa xa thấy có một cái cổng á là cái đó cái đường gì đâu gắn cái khu biên giới á nhưng mà người ta gán các bạn stop rồi không có đi được cho nên là mình tìm cái con đường khác để mình đi vào đó đây các bạn thấy đường rất là rộng nha yên tĩnh và bên kia bên kia là có một cái hồ này đó đây thì cây cỏ như vậy thôi chẳng có gì thì ra biên giới là như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ đi và quay lại những cái chỗ mà gần gần đó coi thử có gì thú vị không nha rồi đây các bạn bây giờ mình sẽ quay thử các bạn xem mấy cẩm cho lại nha chỗ này nó trống trơn à không có gì á đó. đó cái chỗ công ty người ta cũng nghỉ trơn à trước là công ty á nãy mình có thấy ờ, người dân chạy vào đây các bạn ở đây nó có cái hồ này nó cũng đẹp lắm hồ đây là hồ ở campuchia đó có thấy đẹp không đó ngay cái hướng kia là cái hướng đi uh, qua cửa khẩu ở bên kia biên giới bên kia các bạn thì bây giờ mình sẽ đi tìm thử những cái uh, cảnh chỗ khác thử như thế nào đây là nó có cái đồ động cai á, mà sao mình nhìn <laughs> ban đầu nhìn tiếng đâu tiếng uh, campuchia chứ